Một kinh động trời Nếu mà các bạn ở nhà các bạn có cái con micro AT2020 của nhà Audio Technica Thì các bạn hãy xem hết video này Và các bạn hãy lấy nó ra để xem xem nó là hàng giả hay là hàng thật nha Tại vì đơn giản trên thị trường bây giờ á Những cái hàng giả hàng thật rất là nhiều Đây bên tay trái của Linh là con giả Và bên tay phải là con thật dấu hiệu nhận biết như thế nào các bạn xem nha ok như các bạn đã thấy là ở trên là thật và ở dưới là giả nhìn vào thì logo ở trên là hàng thật à, thì rất là đều đậm nét còn bên trái của mình thì nó bóng hơn một tí và có thể là à, nó to đúng không các bạn cái phông chữ rất là to tiếp theo là gì là ở cái phần mà tem mí nhãn ở cái chữ back nè các bạn thấy không chữ back nè thì các bạn thấy là cái hàng thật ở trên đó, nó sẽ liền mạch rất là liền mạch ở dưới thì nó sẽ có một cái tem rất mỏng nha còn ở trên rất dày dán rất là kỹ càng còn lại thì chúng ta sẽ thấy được là bao da của nó rất là khác biệt luôn vân của bao da của hai hộp nó sẽ khác nhau đầu tiên chúng ta thấy là cái vân của hàng thật nó rất là dày đó nó dày đặn hơn à, cái đường nó dày hơn và cái vân ở dưới thì nó thưa nó kiểu là hai hình nó khác nhau liền các bạn nếu mà các bạn đang có những con bích ở nhà các bạn lôi ra và các bạn xem thử xem nó có phải là hàng của mình á hàng của chính bạn á, là hàng đặt hàng giả tại vì nhiều khách hàng á đến BU Studio hỏi là ù tại sao mà người ta bán rẻ hơn vậy người ta bán có hai triệu mấy hai triệu hai hai triệu ba nhưng mà thật sự là nếu mà giá đó thì không có hàng chính hãng chắc chắn 100% luôn cho nên á, nhiều khách hàng mua hàng phải xem xét và tìm địa điểm uy tín để mà mua hàng rồi bây giờ linh sẽ thu thử hai con mic này cùng lúc một đoạn để các bạn thấy được sóng âm của nó như thế nào nha ở đây hai mic là linh sẽ cắm vào con Focusrite 222 mic đầu tiên là mic fake mic thứ hai là mic chính hãng rồi bây giờ gain thì mình để giống nhau mic để y chang nhau ở đây thì linh sẽ hát ha thì các bạn đã thấy sóng âm ở trên đây rồi Đây sóng âm thì mọi người sẽ thấy được trên máy tính nè đó Ta yêu lấy một người bình thường Để đem về thì thầm nhớ thương Mặc cuộc đời này sao cũng được Mít đầu tiên thì các bạn thấy sóng âm của nó nhỏ hơn So với lại mít thật là bao nhiêu phần trăm ha Nhìn ở trên cái màn hình thì các bạn sẽ thấy được điều đó Thì chất lượng âm thanh thì các bạn sẽ nghe Đầu tiên là mít pha ke nè, mít thứ nhất nè Ta yêu lấy một người bình thường để đem về thì thầm nhớ thương mặc cuộc đời này sao rồi mít thứ hai mít thật nha mọi người mít thứ hai ta yêu lấy một người bình thường để đem về thì thầm nhớ thương mặc cuộc đời các bạn có thể thấy được là hai âm thanh hoàn toàn khác nhau đúng không ạ rồi các bạn à, nên à, tìm những địa điểm uy tín để các bạn tìm lựa chọn mua cho mình một chiếc mic và một cái sản phẩm chính hãng đúng chất lượng và được bảo hành đầy đủ Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Còn hai cái bích giả nữa Lần sau nha